Xin chào tất cả anh chị em à, đầu tư chứng khoán, à, lại là Dũng đây. Hôm nay chúng ta đến với một cái chủ đề đó là à, các thông tin kinh tế vĩ mô à, tác động như thế nào trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới. À, liệu nếu trong trình giờ trường hợp thị trường mà không có bùng nổ theo đà, liệu không có dòng dẫn dắt thì thị trường có thể bước vào một xu hướng tăng mạnh mẽ được hay không? Hay là những cái nhịp hồi phục này nó chỉ mang tính chất rằng là để chúng ta tham khảo để chúng ta Ờ, có thể gọi là đầu tư lướt sóng à, làm cái gì thì chúng ta cũng cần phải có gì ạ kiến thức có những cái trải nghiệm đặc biệt là quản trị rủi ro một cách tốt nhất thế thì trước khi mà chúng ta vào chương trình của ngày hôm nay ở ờ, trong video hôm nay thì Dũng muốn chia sẻ chúng ta với góc nhìn cá nhân của mình về thị trường chứng khoán những cơ hội những thách thức của chúng ta trong thời gian tới à, và với nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta nên chuẩn bị à, cho chúng ta những cái điều gì Ờ, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thị trường chứng khoán thế giới trong thời gian vừa qua thì nó đều có những cái biến động rất là mạnh có gì ạ có những cái đợt nhịp hồi rất tích cực nhưng về cơ bản thì xu hướng thì vẫn là xu hướng giảm vậy làm thế nào để đảm bảo cho cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu có độ an toàn và đặc biệt là những cổ phiếu mà nó thành công uh, giống như năm 2020 21 chứ là mua là thắng mua là thắng nên nếu chúng ta hiểu rõ được cái chu kỳ thị trường chu kỳ thị trường là một trong những phần quan trọng để giúp cho nhà đầu tư cá nhân giúp cho nhà đầu tư uh, ờ, F0 hiểu rõ và tham gia thị trường đúng thời điểm À, trước khi chúng ta nói về thị trường thì có lẽ chúng ta cần uh, hiểu qua một khái niệm như này ạ. À, thông thường thì uh, kinh tế vĩ mô nó sẽ tác động lên các ngành cổ phiếu. Có thể nhiều ngành khác nhau chúng ta thấy là trên thị trường có khi mà kinh tế vĩ mô gồm thì à, lạm phát à, GDP à, tỷ giá tăng trưởng à, đặc biệt là đầu tư công vậy những điều này nó tác động lên gì ạ à, các ngành cổ phiếu mà chúng ta quan tâm nó được ảnh hưởng hoặc là nó có thể bị tác động à, ngược lại đó là xấu nếu nó tác động với những ngành mà chúng ta gọi là tốt thì chúng ta thấy là thường thì những cổ phiếu dẫn đầu bao giờ nó tăng rất mạnh mà nó tạo ra xu hướng tăng đột biến ngược lại nếu mà nó tác động xuống xấu thì những cổ phiếu mà nó gọi là giảm mạnh nhất thường là những cổ phiếu yếu và những cổ phiếu xấu và chúng ta cần phải tránh xa à, chúng ta quay trở lại đó là về à, kinh tế vĩ mô à, chúng ta quan sát à, thời gian gần đây thì có những yếu tố tích cực và tiêu cực để chúng ta quan sát đầu tiên chúng ta sẽ nói về tích cực đầu tiên đó là gì ạ à, nhà đầu tư chứng khoán có thể bán chứng khoán trong uh, phiên uh, từ đầu giờ chiều uh, T2 từ tháng 8 trở đi ạ tức là ở đây chúng ta cũng thấy là bắt đầu uh, ủy ban chứng khoán đã rút uh, được dần cái thời gian uh, để cho chúng ta thấy là uh, khi một cổ phiếu về sớm hơn thì cái rủi ro chúng ta sẽ thấp hơn rất nhiều tuy nhiên thì cần phải đưa về t0 bởi vì khi mà đưa về t0 thì điều gì diễn ra à, khi mà cho đưa về t0 á, thì đầu tiên là gì ạ chúng ta sẽ à, việc mà à, chúng ta đang muốn là trở thành nước mới nổi mà chúng ta vẫn ở t2 hoặc là t1 thì rõ ràng là chúng ta sẽ bất lợi rất nhiều thứ nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta từng bước Ờ, đưa chúng ta trở thành cái nước mà à, chứng khoán mới nổi và chúng ta biết là ủy ban chứng khoán cũng đã đưa à, nhiều giải pháp giúp ờ, giúp cho thị trường lành mạnh hơn đấy là cái tin đầu tiên đó là thông tin tích cực à, thông tin tích cực thứ hai đó là chúng ta thấy là tăng trưởng ờ, GDP đây là chúng ta gọi là GDP quý 2 của chúng ta tăng trưởng rất là mạnh và tăng trưởng này nó đến từ nó đến từ ngành dịch vụ khá là cao ở trong cái tăng trưởng này chúng ta thấy là trong tăng trưởng này nó chủ yếu đến cái ngành dịch vụ và trong đó một số cái ngành như là đầu tư xây dựng đầu tư công thì nó vẫn chưa có thể hồi phục bởi vì nó đều bị ảnh hưởng bởi lạm phát nhưng dù sao thì chúng ta thấy là mọi thứ đều rất là tuyệt vời khi mà gì ạ à, thị trường chúng ta mọi thứ nó đang hồi phục với gì ạ với uh, tốc độ khá là nhanh nó vượt gì ạ nó vượt sự kỳ vọng của rất nhiều uh, chúng ta nếu chúng ta nhìn về một cái biểu đồ khác đó là biểu đồ liên quan đến gì ạ à, chúng ta gọi là cái tốc độ tăng trưởng GDP thì chúng ta thấy là sau khi mà nó giảm sâu nó giảm sâu vào quý 3 năm 2021 nó bị âm thì bắt đầu nó có sự hồi phục hồi phục và trong quý 4 ở sau quý 4 bắt đầu hồi phục thì chúng ta thấy bắt đầu nó bắt đầu tăng lên khá mạnh 7,2 phần trăm đây là con số rất là mạnh và chúng ta thấy là bản thân chính phủ chúng ta rất là à, tuyệt vời đã quản trị kinh tế vĩ mô khá là tốt à, chúng ta nhìn vào một nền kinh tế mà đã gì ạ à, phát triển mạnh mẽ đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2022 thì dịch vụ ở đây chúng ta thấy là dịch vụ chiếm 40 phần trăm đây là một trong như tức là khi mà nền kinh tế mà là dịch vụ đã đang tăng trưởng cao như này thì đây là điều rất là tốt chúng ta nhá tức là chúng ta dùng cái nội tại trong nước để phát triển kinh tế chứ không phụ thuộc quá nhiều vào gì ạ nước ngoài ở đây chúng ta thấy cái ngành thấp nhất ở đây đó là gì ạ ở đây chúng ta là thuế phẩm thuế sản phẩm trừ ờ, trợ cấp sản phẩm à, tiếp theo là chúng ta đến là công nghiệp và xây dựng thì đây là cũng ngành phát triển khá mạnh nhưng à, cơ bản thì chúng thấy là dịch vụ đang có tốc độ phát triển khá nhanh à, chúng ta dễ quan sát này là ở trong lạm phát thì chúng ta thấy là GDP à, tăng trưởng 3% và chủ yếu là giá xăng dầu thế thì ở đây chúng ta thấy là quan sát ở đây thì có rất nhiều các sản phẩm của chúng ta giá xăng dầu tuy rằng tăng rất cao nhưng giá lợn hơi hoặc là giá lúa gạo chúng ta ở trong thời gian vừa qua nó cũng khá là ổn định đây cũng là một à, trong những yếu tố à, có thể giúp hỗ trợ cho cái nền kinh tế chúng ta có thể phát triển uh, lâu dài và nó không bị ảnh hưởng giống như là các nước châu Âu và Mỹ vậy đây là điều tuyệt vời với chúng ta đúng không ạ bao anh chị em thấy đây là điều tuyệt vời để chúng ta về góc nhìn nào đó tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là có một số góc nhìn khác ở chúng ta thấy ở đây đó là gì ạ một góc nhìn à, dũng thấy có một cái điều gì đó đó là ngân hàng nhà nước thì có đôi chút là gì ạ tức là hút dòng một số tiền đúng không hút dòng số tiền cũng khá là nhiều 70 tỷ đồng và lãi suất uh, liên ngân hàng đang có mức tăng nhẹ tức là chúng ta đang thấy là động thái đang có thể khan hiếm đôi chút <coughs> về lãi suất liên ngân hàng tuy nhiên thì những yếu tố uh, hiện tại thì nó cũng chưa ảnh hưởng lắm với chúng ta uh, những tháng vừa rồi thì ngân hàng nhà nước cũng đã có hút lượng tiền lớn thông qua bán để bán ngoại tệ để cân bằng làm cho cái tỷ giá chúng ta sức mạnh đồng tiền Việt Nam chúng ta có thể tăng lên ở đây là những yếu tố quan trọng để giúp cho nền kinh tế chúng ta tuyệt vời hơn ở đây chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện này vậy nền kinh tế chúng ta đang gì ạ bị chi phối bởi một là CPI CPI đó là lạm phát nếu mà chúng ta đang thấy là cái tốc độ tăng trưởng CPI của chúng ta so với tốc độ tăng trưởng nền kinh tế chúng ta thì lúc này chúng ta thấy là đang tốt rồi đang tích cực rồi đúng không và anh chị em đấy đều tích cực bởi vì chúng ta nhìn mà là tăng trưởng đây là chúng ta là tăng trưởng 7,2 phần trăm tăng trưởng ở đây là 7,2% một năm đó là trong gì ạ 6 tháng cuối năm à, trong à, à, hai uh, quý trong uh, quý 2 và chúng ta thấy là tăng trưởng về CPI ở đây thì rõ ràng là gì ạ lạm phát ở đây chúng ta thấy là khá là thấp nếu chúng ta nhìn vào trên cái biểu đồ này là ở đây chúng ta nhìn khá là thấp CPI đây ạ CPI ở đây thì chúng ta quay trở lại ở đây đó là gì ạ à, thực tế thì à, lạm phát chúng ta cũng bắt đầu ờ, có đôi chút à, tăng nhưng chúng ta vẫn thấy là kiểm soát được à, quan sát về thị trường chứng khoán hôm nay thì chúng ta thấy là sau đầu phiên giảm cũng à, đôi chút và hiện tại cuối phiên thì có sự hồi phục à, khối lượng ở đây thì à, nếu về góc độ nào đó thì chúng ta khối lượng ở đây thì có sự à, à, biến động à, khá là nhỏ và quan sát ở đây thì chúng ta thấy khối lượng à, thị trường chung vẫn chưa có sự đột đột biến ở đây đấy là góc nhìn về chúng ta gọi là thị trường thế bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ nếu bây giờ chúng ta nếu phân tích thị trường mà chỉ dựa vào như vậy thôi thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng quá đơn giản với chúng ta đúng không ạ chỉ cần vào là uh, ờ, CPI lạm phát và dựa vào khối lượng uh, giao dịch như vậy thì rõ ràng để chúng ta đầu tư chúng ta cần phải thêm một số các uh, góc nhìn khác nữa phân tích thị trường chung thì chúng ta hiểu đơn giản đó là thị trường chung nó phản ánh về các cổ phiếu các nhòng các nhóm bốn hóa khác nhau tác động lên cái chỉ số VN 30 và VN Index nên chính vì vậy thì mọi cái động thái của gì ạ của kinh tế vĩ mô nó sẽ tác động lên cổ phiếu nó tác động lên cổ phiếu vậy khi mà cổ phiếu nó đang ở đâu thực tế thì chúng ta biết rằng là kinh tế vĩ mô tác động đến cổ phiếu và cổ phiếu nó đang ở đâu thì chúng ta cũng cần phải nhìn một góc độ khách quan hơn à, có thể sau những giai đoạn mà thị trường giảm mạnh thì có thể nó tiếp tục đi tăng nhưng tăng đến bao giờ mới là quan trọng à, đây nó không phải là thị trường bước vào một chu kỳ giảm sâu bởi vì chúng ta biết rằng là thị trường giảm vừa qua nó đến từ gì ạ đến từ những cái yếu tố bên ngoài như là, là do covid do gì giá dầu leo thang còn thị trường giảm nó đến từ gì ạ khi mà một cái quá trình tăng tốc của nền kinh tế chúng ta gọi là chu kỳ tăng thì lúc đó cái suy thoái nó sẽ mạnh hơn vậy bây giờ chúng ta quay trở lại đó là quay lại về thị trường chung để chúng ta nhìn về cái góc độ uh, xem là thị trường chung của chúng ta vn 30 chúng ta có cái điều gì mà chúng ta cần lo ngại điều gì mà chúng ta thấy là chúng ta cần phải uh, tiếp tục theo dõi một lần thị trường chúng ta cũng chưa thấy có bùng nổ theo đà ở ờ, mọi nguồn số thì bảo là đây bùng nổ theo đà nhưng bùng nổ theo đà với khối lượng nhỏ như này cái thứ hai là gì ạ thực tế đây là bùng nổ theo đà vậy bùng nổ theo đà và cái quá trình này nó chưa kết thúc đáy chúng ta hiểu nó đơn giản là quá trình này chưa kết thúc đáy nhưng đã có rất nhiều cổ phiếu đã bị thua lỗ rồi nên nếu mà gọi là đáy nếu các bạn đây gọi là đáy thì quá trình này bùng nổ theo đà và các cổ phiếu nó vẫn tiếp tục tích lũy đi lên và chúng ta thấy đáy sau cao lên trước nên cả chu kỳ này chúng ta vẫn thấy là thị trường vẫn chưa thì à, chưa phải là một chu kỳ giảm tiếp theo nên ở đây chúng ta không thể nào gọi là bùng nổ theo đà ở đây được bao nhiêu anh chị em đã hiểu vùng này rồi chúng ta không thể nào gọi đây là bùng nổ theo đà được mà bùng nổ theo đà nó nằm ở đây và một vài các cổ phiếu nó không đạt nó bị gãy còn những quá trình này nó mang tính chất hồi phục thôi ạ à. với quá trình hồi phục này chúng ta cần phải xem rằng là vậy các cổ phiếu nào có thể hồi phục được mạnh các nhóm nào có thể hồi phục mạnh hơn hoặc là các cổ phiếu nào có thể nhóm dẫn đầu thì đơn giản thôi chúng ta chỉ phân tích một vài cổ phiếu vốn hóa lớn ở cổ phiếu uh, ngân hàng thì rõ ràng chúng ta thấy là dòng tiền ở đây nó cũng chưa tham gia để, để vượt qua cái này hoặc là để tạo ra một xu hướng tăng chúng ta cần phải dòng tiền lớn nên ở đây chúng ta là Techcombank không đáp ứng được tiêu chí của chúng ta chúng ta thêm một vài cổ phiếu khác như là Vietcombank bởi Vietcombank hiện tại vẫn nằm im như này bảo là nó tăng lên vậy nó tăng lên thì phía trên này gặp cản tiếp tục gặp cản thì liệu nó có đi được xa không chúng ta cũng thấy là Vietcombank cũng chả đi xa được tiếp theo chúng ta đang tính là gì ạ VPBank VPBank là cổ phiếu có thể hồi phục mạnh hơn từ đáy này đi lên đây nó cũng chỉ là nó giảm mạnh hơn nó hồi phục nhanh hơn vậy cổ phiếu này giảm ở đây chúng ta gọi là trong anh chị em nào học về VSA mà anh chị em học về VSA thấy là quá trình này giảm là quá trình gì ạ phiên này giảm gọi là phiên gì ạ comment cái ạ học ôn lại bài một chút ạ vậy phiên này là phiên này gì ạ giảm là phiên gì ạ phiên này giảm là phiên gì ạ đây là phiên hồi phục đúng không phiên hồi phục và Dũng đã có một cái kịch bản mà nãy chúng ta nhìn thấy là Dũng đã dịch chọn cái nó kéo lên và nó đây là con cái gì ạ à? đây là cái mũi tên gì chúng ta thử xem là mũi tên gì đấy đây là mũi tên đi xuống đấy ạ chúng thử xem có đúng mũi tên đi xuống không ạ đấy là một mũi tên tức là sau khi mà nó hồi phục ở đây thì thường nó sẽ gì ạ à? nó sẽ tạo ra những cái đợt điều chỉnh tiếp à, đúng không ạ đó là điều chỉnh tiếp ạ à các bạn thấy đấy là điều bởi vì nó lắp ráp cái vùng này vùng trên này rất là cứng và thực ra nó lên này nó vẫn chưa đảm bảo cái việc đi lên được nên cứ thấy rằng là nó hồi thế này và nó nó sẽ mất cơ hội và chúng ta lại tiếp tục mua vào chúng ta sẽ gặp rất nhiều do và anh chị em thấy là việc mà đi lên hoặc là hồi phục đôi chút này chúng ta bị lỗ bao nhiêu tiền trước đây bây giờ chỉ hồi phục đôi chút và chúng ta lại sót ruột chúng ta mua vào và chúng ta lại phá vỡ kỷ luật cái kỷ luật là gì ạ sự luật là cái sự hiểu biết của mỗi chúng ta kỷ luật là gì ạ kỷ luật là chúng ta đưa ra những cái chiến lược đầu tư kế hoạch đầu tư thì chúng ta cần phải làm theo đúng cái mà chúng ta đưa ra không phải là chúng ta lại tiếp tục bị cảm xúc và cảm xúc nó có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào cổ phiếu ACB cũng tương tự như vậy vậy nhìn một loạt các cổ phiếu như là Vietcombank, PVBank, ACB thậm chí là STB thì sao STB thì nó hồi mạnh hơn đôi chút nhưng để STB có thể tiếp tục đi xa tiếp tục đi xa hơn nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là một cổ phiếu nó không làm nên mùa xuân một cổ phiếu này có thể tăng mạnh có thể tạo tiếp tục tăng mạnh thì nó cũng không thể nó kéo toàn bộ các cổ phiếu VPBank, Vietcombank, ACB, Techcombank tạo ra xu hướng lên được thế thì câu chuyện đây là gì ạ câu chuyện đây là chúng ta không thể nào một vài hôm nó tăng mạnh như vậy mà hồi phục đôi chút mà chúng ta lại cứ tiếp tục cảm giác là sợ mất hàng nên ờ, ở đây nếu bạn là muốn đầu tư chuyên nghiệp hoặc là một số câu chuyện hôm trưa hôm qua chúng chia sẻ với quý vị các bạn đó là gì ạ nếu chúng ta đã muốn trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp thì không thể nào đầu tư theo cái cảm xúc gì ạ mang tính chất là ngắn hạn được và chúng ta cần phải gì đào đầu tư theo gì ạ có kế hoạch rõ ràng cái lời khuyên duy nhất là gì ạ với cái cổ phiếu ngân hàng thời điểm này thì các bạn cần phải đợi chờ các bạn tiếp tục đợi chờ bởi vì cổ phiếu nó tạo đáy à, thị trường tạo đáy các bạn sẽ biết ngay à, nếu chúng ta nhìn về xét về kinh tế vĩ mô thì rõ ràng là à, lãi suất liên ngân hàng đang tăng lãi suất liên ngân hàng đang tăng chứng tỏ là à, về góc độ nào đó tuy tuy rằng tăng nhẹ nhưng góc độ nào đó nó có đôi chút về gì ạ thiếu thiếu tiền trong các ngân hàng vay mượn lẫn nhau và nếu bắt đầu thiếu nó chậm trọng thì các ngân hàng sẽ huy động với gì ạ số lãi suất cao hơn đấy là cái chúng ta nhìn phân tích một cách đơn giản như vậy thôi ạ câu chuyện thứ hai là chúng ta thấy là rõ ràng là tăng trưởng uh, ờ, GDP của chúng ta rất là cao hoặc là chúng ta cũng nhìn thấy rằng là lạm phát thì vẫn đang kiểm soát được mọi thứ vẫn đang kiểm soát được vẫn là tốt nhưng tuy nhiên là cổ phiếu vẫn đang là trong xu hướng giảm vậy trong chu chu kỳ giảm thì nó cần phải tích lũy các bạn nhá nó cần phải tích lũy và chúng ta hiểu đơn giản là một cổ phiếu nó cần tích lũy nó không phải là chạy ngay và đây chính là cái bài học mà cho các nhà đầu tư tích sản chúng ta biết một cổ phiếu nó tích lũy nó tích lũy như này sau đó thì có một biến cố nào nó còn rơi tự do như này và chúng ta thấy là đời nó tích lũy có thể nhiều lúc nó sẽ mất rất nhiều thời gian và chu kỳ nào nó cũng như nào và nó tích lũy nó mất rất nhiều thời gian thỉnh thoảng nó hồi đôi chút và chúng ta cứ tưởng là à, đây là món hời chúng ta mua vào à, chúng ta có thể quay trở lại bất cứ chu kỳ nào một quá trình tích lũy rất dài một quá trình tích lũy nó phải mất đến ba bốn tháng năm sáu tháng nhiều tháng hơn chúng ta dễ nhìn thấy cả chu kỳ nào nó cũng tương tự như vậy các bạn nhìn thấy ở việc công banh các bạn cũng thấy tương tự như vậy một quá trình nó giảm giảm sâu và giảm rất sâu như vậy mỗi thỉnh thoảng nó có những đợt hồi phục đôi chút và chúng ta tưởng là tưởng bở ăn giữa bở nhưng cuối cùng lại tiếp tục trải qua chúng ta lại tiếp tục gì ạ à? tiếp tục theo dõi những chu kỳ lớn của việc công banh sau khi nó tạo ra một quá trình tăng sau đó nó bước vào một chu kỳ suy giảm và mỗi một lần suy giảm nó hồi đôi chút mỗi lần suy giảm nó kéo lên đôi chút nhưng chúng ta nhìn thấy điều gì diễn ra có một số thì nó kéo lên tạo đỉnh cũ nhưng cái trường hợp như này thì rất là ít và sau đó thì chúng ta biết điều gì diễn ra Đấy. một quá trình tích lũy rất là dài rất dài rất dài và sau khi hết chu kỳ thì nó sẽ tiếp tục điều chỉnh và nó lại tiếp tục tích lũy rất dài vậy ở đây chúng ta thấy là ở ờ, một bạn có nói rằng là GDP quý 3 quý 4 tăng trên 10 phần trăm về lần là năm ngoái quá thấp ở 10 phần trăm thì chúng ta cũng quan trọng là chúng ta thấy rằng là 10 phần trăm là bao nhiêu tiền hoặc là 10 phần trăm là chúng ta nó phải dựa vào căn cứ nào chứ không phải là dựa vào một là gì ạ đầu tư công tại vì đầu tư công lạm phát đang mức cao nên gì ạ rõ ràng là những dự án gần như là chúng ta giải ngân rất là ít nếu trong trường hợp mà chính phủ mà kiềm chế được lạm phát mà lại giải ngân đầu tư công lớn nữa thì điều gì diễn ra 10 thậm chí là mười mấy phần trăm cũng ok nhưng cái này là chúng ta không thể nào nói một cách gì ạ mang tính chất là không có cơ sở được mà chúng ta cần phải gì ạ tiếp tục theo dõi xem là những cái giải pháp nào để tạo ra gì ạ cái tăng đủ tốc độ tăng trưởng GDP thế bây giờ chúng ta thấy là dù là GDP tăng nó 10 phần trăm mà cổ phiếu nó vẫn đang ở chu kỳ tích lũy thì rõ ràng là chúng ta thấy nó còn lâu nó mới lên được đấy, nó cần tích lũy nó phải mất vài tháng sau đó nó mới lên đấy, thì chúng ta thấy là sau khi một quá trình tích lũy dài tháng thì chúng ta thấy là những cái quá trình hiện tại thì cổ phiếu này cũng cần thời gian tích lũy nhiều hơn Ok chúng ta sẽ quay trở lại một vài cổ phiếu khác là dòng uh, chứng khoán dòng chứng khoán thì sau khi nó giảm sâu nó gặp cái vùng uh, đôi chút hỗ trợ ở đây nó hồi đôi chút ạ à. nó hồi như này thì liệu có dòng tiền lớn tham gia vào chưa uh, chúng ta lại quay trở lại cái cổ phiếu này trong lịch sử của nó cổ phiếu này trong lịch sử của nó thỉnh thoảng nó cũng hồi đôi chút thậm chí có một đợt nó, hồi mạnh hơn nhưng rõ ràng những đợt hồi này đây là những đợt hồi nó lại tiếp tục giảm xuống có một số đợt hồi mạnh hơn nó tiếp tục giảm xuống và quá trình này tích lũy mất rất nhiều thời gian chúng ta có thể quay trở lại nhiều cái giai đoạn khác nhau trong các chu kỳ khác nhau thì nó cũng tương tự như vậy sau khi nó giảm sâu nó hồi và tiếp tục trong một quá trình giảm dài hạn SSI là cổ phiếu điển hình trong cái nhóm cổ phiếu này là cổ phiếu mà chúng ta thấy là mỗi chu kỳ nào nó tăng lên bao nhiêu nó lại trả lại cho thị trường bao nhiêu đây là cổ phiếu mà sau mỗi chu kỳ nó tăng nó lại tiếp tục tích lũy và nó tiếp tục tích lũy và nếu các bạn mua cổ phiếu này trong dài hạn thì đến bây giờ chúng ta lại kiếm được rất nhiều lợi nhuận ok thế thì ở đây chúng ta thấy là kinh tế vĩ mô hay là cổ phiếu thì chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng cứ không phải là thấy kinh tế vĩ mô nó tốt thì chúng ta mua vào và cũng có thể là kinh tế vĩ mô nó xấu chúng ta mua vào bởi vì à, bán ra bởi chúng ta biết là năm 2000 gì ạ à? năm 2021 thì kinh tế vĩ mô chúng ta nó xấu mà nó bị âm như vậy mà cổ phiếu vẫn tăng lên ở đây chúng ta vẫn quan trọng đó là dòng tiền các bạn nha dòng tiền là quan trọng vậy để chúng ta biết rằng là dòng tiền tham gia vào thị trường hay không thì dòng tiền nó liên quan đến là dòng tiền bây giờ dòng tiền giá rẻ và dòng tiền đang giá cao vậy dòng tiền giá rẻ là dòng tiền mà lãi suất ngân hàng ở mức thấp và dòng tiền và chúng ta được huy động vốn được nhiều hơn à, các doanh nghiệp được vay ngân hàng nhiều hơn các doanh nghiệp được gì à, ạ được uh, được hỗ trợ lãi suất nhiều hơn và đặc biệt là giá cả sản xuất tưởng giá nguyên liệu đầu vào nó rẻ hơn vậy với chúng ta nhìn thấy là mọi thứ thì bây giờ giá thành sản phẩm giá nguyên liệu đầu vào nó đang cao hay thấp chúng ta thấy là giá lãi suất là đang cao hay thấp mọi thứ đang mức cao hay thấp thì chúng ta cần phải hiểu cái điều này là được và chúng ta biết rằng là nếu lãi suất đang mức cao nếu mà giá nhiên liệu đầu vào đang mức cao và nếu mà gì ạ à, phí cước vận chuyển đang mức cao thì liệu nó tạo ra cổ phiếu tăng trưởng hay không liệu mà ngân hàng có thể cho vay à, tiếp tục tăng trưởng về à, tín dụng đấy không liệu mà các cổ phiếu các tổ chức như vậy họ có tiếp tục mua vào hay không liệu cái việc mà dòng tiền uh, nếu dòng tiền Việt Nam tiếp tục mất giá hoặc là bị ảnh hưởng về gì ạ à? uh, mất giá thì cái liệu mà nhà đầu tư nước ngoài có rút ra khỏi thị trường hay không và tất cả cái điều này chúng ta cần phải nắm rõ được uh, ở đây chúng ta gì ạ đấy chúng ta eonin thép đảo chiều à onin đảo chiều đẹp quá cái câu chuyện như này thế thì câu chuyện này là Ờ, thép thì chẳng biết là bạn đang thích thép thế nào nhưng rõ ràng giá thép đang giảm rất mạnh thế bạn có Odin thì bạn cứ xem là mấy hôm trước có một ông ông bảo ông mua vùng này thì đến bây giờ ông Onin thì không biết là ông lãi được bao nhiêu vậy bạn là cho bạn tiếp được Onin vùng này được chưa xem là sau khi Onin thì bạn sẽ được ờ, Odin để bạn được bao nhiêu được không hãy nhớ cái điều này nha anh chị em đánh giá cái điểm này cho cho chúng ta tức là khi bạn đang mua cổ phiếu đợt này thì sau bao nhiêu năm nữa bạn sẽ kiếm được nhiều nhiều tiền hoặc là chúng ta nhìn thấy là HSG vừa rồi là à, cũng tương tự như vậy vậy chúng ta thấy rằng là rất nhiều người mua vùng này mua vùng này và hiện tại đang mua vùng này và chúng ta lại tiếp tục gì à, mua thật nhiều vào thì ở đây nó hồi cho đôi chút hồi cho đôi chút mà cảm giác như là uh, món quà món hời dành cho chúng ta giá thép thì đang giảm giá thép đang giảm thì cái việc mà gì ạ à? cái giá thép đang giảm mọi thứ thì uh, nhu cầu về bất động sản cũng không được tăng nữa doanh thu giảm thì rõ ràng chúng ta lợi đơn lợi kép thì tất cả cái điều này chúng ta cần phải bóc tách ra tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là sau mỗi chu kỳ giảm thì nó có sóng hồi vậy sóng hồi lúc này nó đã tạo ra sóng hồi mạnh hay chưa tạo ra sóng hồi mạnh hay chưa thì rõ ràng trong lúc này chúng ta chưa có dòng tiền nhiều chưa có dòng tiền nhiều thì không thể tạo ra sóng tiền hồi nhiều được chưa có dòng tiền nhiều làm tạo sao gì ạ tạo ra sóng hồi nhiều được thế thì bây giờ chúng ta cứ muốn sóng hồi muốn mà gì ạ muốn mà nó có đâu mà để chúng ta muốn đây chúng ta muốn là sóng hồi nhiều nhưng bây giờ có đâu mà muốn ạ à? nên cứ muốn muốn là gì ạ muốn là gì ạ muốn lại tiếp tục là đầu tư mà không biết uh, uh, thị trường cung cầu mà chúng ta vẫn cứ đầu tư thì rõ ràng chúng ta có thể bị banh xác chúng ta sẽ là những con cừu và bị cáo sẽ ăn thịt và khi cáo ăn thịt thì chúng ta lại đổ lỗi cho số phận đổ lỗi cho uh, thị trường chứng khoán đổ lỗi cho các bạn môi giới đổ lỗi cho ai nữa à đổ lỗi cho những ông phím hàng chúng ta và đâu đổ lỗi cho chúng ta thiếu nguồn lực đúng không thiếu nguồn lực vậy chúng ta sẽ thiếu được rất nhiều thứ nếu mà chúng ta gọi là đổ lỗi và khi bạn đổ lỗi thì bạn sẽ thấy rằng là chúng ta cảm giác bắt đầu thờ ơ thờ ơ thì dẫn đến bế tắc mà bế tắc mà khi mất hết tiền thì theo các bạn bế tắc chúng ta sẽ làm gì ạ à? bế tắc ạ à? chúng ta biết là những cái gì cảm giác khi chúng ta bế tắc xấu hổ tốt độ thì điều gì diễn ra và tất cả cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta thấy là siêu thoát nhanh hơn nên bạn là đầu tư chứng khoán thì đừng có thờ ơ với số tiền của mình đừng có thờ ơ với những cái quyết định mà gì ạ không có gì ạ không, có cái kế hoạch không có mục tiêu không có chiến lược mà cứ đầu tư hoặc là nếu các bạn sử dụng những cái à, comment mà theo cái mà mua bán kiểu như là vô trách nhiệm với số tiền của mình thì không những có thể là bạn cái comment theo kiểu này nhưng bạn không mua thì thực tế là sớm muộn bạn cũng gì ạ bị tự ám kỵ à, tự kỷ ám thị vào chính tài sản của bạn và cuối cùng khi mà tự kỷ ám thị vào tài sản của bạn thì bạn mất tiền là đương nhiên một số các bạn đang muốn là chia sẻ về nhiều các uh, kiến thức về viết A thì trong thời gian tới thì Dũng đã ra rất nhiều video rất nhiều chương trình để giúp chúng ta đầu tư thành công mong rằng là sẽ được uh, được sự đồng hành của quý vị bạn uh, hiện tại Dũng đang có rất nhiều các chương trình tiếp theo mong rằng rằng là sau thời gian tới sẽ được giúp đỡ được nhiều cộng đồng đầu tư hiểu được rõ được nguyên lý thị trường các quy luật vận động của thị trường hiểu rõ là kinh tế vĩ mô tác động như thế nào đến ngành cổ phiếu và đặc biệt là những yếu tố nào có thể giúp cho các cổ phiếu trở thành những cổ siêu hạ những chất xúc tác nào có thể giúp cho cổ phiếu nào trở nên mạnh mẽ hơn những uh, quy luật cung cầu nào quy luật nỗ lực thành công nào nhân quả nào để giúp cho cổ phiếu uh, có thể đáp ứng được cái nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức giúp cho chúng ta mua chúng ta đạt được kết quả như mong muốn còn việc mà thiếu cầu và chúng ta mua vào là chúng ta phải trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn bởi vì ở à, đây là video ngắn cũng mong rằng là mỗi video này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được cái quy luật vận động thị trường hiểu rõ được chúng ta có những cái kiến thức nền tảng chúng ta đầu tư tốt hơn và đặc biệt nữa rằng là uh, sau mỗi video này chúng ta sẽ gì ạ? nhìn quan sát vào thị trường quan sát cổ phiếu cho ta nắm giữ và đặc biệt là hãy xem cảm xúc chúng ta như nào cảm xúc uh, hướng đến là cảm xúc uh, tích cực cảm xúc uh, mạnh mẽ cảm xúc thành công cảm xúc tiêu cực là những cảm xúc mà chúng ta gọi là thờ ơ chối bỏ những cảm xúc mà đau khổ thì hãy thì, uh, chuyển hóa bằng cách là viết ra để nhận ra những vấn đề sai lầm của chúng ta để rút ra bài học thay vì đầu tư mãi 10 năm rồi mà chẳng có kết quả 5 à, năm rồi chẳng có kết quả 3 năm rồi không có kết quả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 à, à, cuối cùng thì à, những bạn nào là nhà đầu tư mới tham gia thị trường những bạn nào đã tham gia thị trường lâu năm hoặc là các bạn muốn hiểu rõ được các quy luật vận động của thị trường thì tới đây Dũng có một cái chương trình đó là à, khóa học à, bí mật đầu tư chứng khoán khóa học này nó sẽ giúp chúng ta những cái tư duy đúng nền tảng đúng hiểu rõ được cái vận động của thị trường khóa học này sẽ giúp chúng ta cách để chúng ta xây dựng cho mình một hệ thống phương pháp đầu tư thành công khóa học này sẽ giúp chúng ta những chiến lược đầu tư thành công hiệu quả và đặc biệt là khóa học này sẽ giúp chúng ta có những cái mở mang về cách à, tại sao chúng ta đầu tư thành công ngoài ra thì cũng sẽ giúp cho bạn lý do tại sao bạn chưa thành công và tại sao bạn thất bại những sai lầm phổ biến à, chương trình này có khóa học này Dũng uh, um, xây dựng mang tính chất là online và các bạn vào theo dõi thì các bạn sẽ học được khoảng 30 36 video và với mức uh, mà à, Dũng sẽ chia sẻ đây đó là à, một ưu phận ưu đãi đặc biệt là 268.000 đồng để ai cũng thể học được ai có cũng có thể tham gia được và sau khi các bạn tham gia Dũng tin chắc rằng là các bạn sẽ học được một điều gì đó và đây chính là chiến lược mà Dũng muốn gửi cho các bạn đặc biệt là các bạn là hôm qua thì Dũng chưa biết rằng là có xây dựng xong không nhưng cái video này có thể trong vòng một hai hôm nữa là sẽ hoàn thành Tuy nhiên thì có một điều đặc biệt nữa là sau khi khóa học này